Dạ kính thưa đồng bào, dạ kính thưa quốc dân, dạ kính thưa 6 tỷ người trên thế giới, dạ kính thưa United States, dạ kính thưa United Nations, dạ kính thưa The God, United Nations, Liên Pháp, Liên Quốc, Cộng Pháp, em cờ hoàng đế lên thay quân tại thành phố như Nhơn, Kho Đàn, như Nhơn, Điện Son, tỉnh Bình Định, Việt Nam trân trọng trân trọng và tất cả trường quốc hội Việt Nam quốc hội trong và ngoài nước và tất cả trên thế giới chuyển tiền về thay phương viện em rồi đồng để lê đèn thế giới được hòa bình hạnh phúc trân trọng trân trọng đây clip chuyển trên thế giới trân trọng trân trọng